hướng dẫn tạo uh, câu hỏi trắc nghiệm với uh, Office Form. Đầu tiên ta mở trình duyệt lên. Ta nhập vào địa chỉ là Office Form. Mở trang web forms office com bắt đầu nhập vào địa chỉ nhập vào tài khoản được nhà trường cấp và mật khẩu ta sẽ bắt đầu đi thiết kế ở đây có hai à, mẫu hai cái biểu mẫu một là thường là sử dụng để khảo sát hai là sẽ sử dụng để tạo ra các dạng bài trắc nghiệm ta chọn cái mục hai đầu tiên ta đặt cho bài à, kiểm tra à, tiêu đề cho bài kiểm tra ví dụ như là ôn tập đây ta chèn cái mô tả Đấy, phần tiêu đề của trang đã xong bây giờ ta sẽ tạo thêm một cái trang mới ở đây có rất nhiều cái lựa chọn uh, cho câu hỏi cho đáp án của câu hỏi đấy là đáp án mà uh, dưới dạng là một câu trả lời đúng hoặc nhiều câu trả lời đúng để nằm ở trong phần lựa chọn đáp án dưới dạng là văn bản là ý kiến thì ta chọn một văn bản dưới dạng là uh, à, ờ, dấu sao ờ, đánh giá là bao nhiêu sao bình chọn là bao nhiêu sao thì ta chọn là xếp loại cuối cùng là dưới dạng là ngày tháng thì ta chọn là dạng ngày ta chọn lựa chọn ở đây tôi mở một cái à, dạng bài trắc nghiệm về tin học cơ bản để tôi soạn viết bài về tinh mở ờ, cái uh, câu hỏi lên đây dạng câu hỏi là như này thì tôi sẽ tìm trong cái phần PowerPoint đây bắt đầu từ uh, lại bắt đầu từ từ phần PowerPoint là phần số um, đây giả, giả sử như này chẳng hạn câu 1 ta copy đáp án vào đây đáp án thứ nhất đáp án thứ hai nếu cần thêm đáp án ta bấm thêm tùy chọn 209 này Start menu thêm tùy chọn Start menu giả sử trong này là ví dụ câu này là đúng đi tôi chọn là câu này tiếp tục câu tiếp theo ta chỉ việc copy ta thêm mới này câu này là một điểm nhá điểm phải là điểm là chẵn và câu hỏi là bắt buộc tức là bắt buộc là học sinh phải trả lời Thế thì à, trước khi thêm cái phần hình đại diện này thì ta sẽ thêm à, à, ta sẽ thêm cái phần là họ tên ta đưa lên trên lên trên cùng đây là nhập vào à, và tên và sinh viên họ và tên thì câu trả lời sẽ trả lời ở cái ờ, phần này thì phần này sẽ là không có điểm không điểm tiếp tục ở đây ta sẽ sử dụng dưới dạng là lựa chọn ví dụ như là à, à, lớp ví dụ như là đây là, à, là tiểu học ca K26A tiểu học K26B tiểu học K27A tiểu học K27B tiểu học K28A tiểu học tà b mầm non a 26 a non k 26 b rồi vân vân ta cứ thêm lần lượt từ trên xuống dưới cho đầy đủ các lớp <clears throat> sau khi xong thì ta bắt đầu ta thêm câu hỏi là nằm trong cái phần à, câu hỏi đầu tiên đây ta thêm tiếp tục câu hỏi số 2 câu hỏi số 2 này ta sẽ đưa xuống dưới và ta bắt đầu ta copy tiếp tục câu hỏi số 2 vào đây đáp án của câu hỏi số 2 tương tự vậy câu này sẽ là một điểm và câu hỏi bắt buộc ở đây là dưới dạng là câu hỏi chỉ có một đáp án nếu câu hỏi có nhiều câu trả lời nhiều đáp án thì ta tích à, bật sáng cái câu nhiều câu trả lời này tuy nhiên ở đây chỉ có một đáp án nên là tiếp tục ta thêm giả sử tôi thêm cho đến à, tròn 10 điểm câu hỏi số 3 admin ví dụ câu trả lời đúng là admin tôi tích vào admin câu này một điểm câu trên này là à, đúng là câu à, ví dụ câu này chẳng hạn là câu đúng và được một điểm câu này là câu đúng chẳng hạn được một điểm tôi không quan tâm đến đáp án nha ta mới được 3 câu ta thêm câu tiếp tục cho tới ờ, khi tròn 10 điểm câu thứ tư ví dụ như này standard ví dụ thế limit net tôi giả sử là câu này là câu đáp án đúng đi câu được một điểm và câu hỏi bắt buộc câu số 5 library này. cũng rất là nhanh thôi home group này. window list và với con người giả sử câu này là đúng đi một điểm lần lượt ta thêm cho tới khi xong sau khi xong xong ấy thì ta có thể chọn lại chủ đề ví dụ tôi chọn là màu xanh đi cho nó hoặc là màu khác đi à, ta có thể chọn màu này Đấy, ta xem thử đây thì ngay lập tức à, trên, ờ, màn hình học sinh khi chạy vào sẽ khi chạy form thì sẽ lên như này. À, cái phần này thì à, tôi sẽ chỉnh lại là cái này là dưới dạng là tôi sẽ sửa lại menu thả xuống Đấy. chứ không ta không để lựa chọn như này mà tôi chọn menu hạ xuống còn quay lại xem xem à, cái à, này thì khi ta kích thì sẽ lên một loạt danh sách như này học sinh ở lớp nào sinh viên ở lớp nào thì ta chọn ở lớp đó à, tên sinh viên là gì lớp nào thì ta chọn lớp đó và lần lượt là các câu hỏi ở đây là um, sinh viên sẽ chọn những cái đáp án cho đúng mỗi đáp án sẽ được một điểm là được tính từ phần uh, uh, câu số 3 trở đi thế thì uh, đây là giao diện trên máy tính còn giao diện trên điện thoại di động thì sinh viên sẽ quan sát được như này sau khi tích xong thì sinh viên sẽ bấm nút gửi thì, uh, để xem cái uh, kết quả ngoài ra để thiết lập <clears throat> ta kích và thiết đặt ta thiết đặt một số cái thông số là câu hỏi sẽ đây chỉ những người trong tổ chức nếu như sinh viên có tài khoản thì mới có thể trả lời được Thế tuy nhiên nếu như ờ, muốn là kể cả những cái người ờ, không có tài khoản của mình vẫn có thể thực hiện được thì ta bấm vào bất cứ ai có thể ờ, có liên kết đều có phản hồi được ở bên dưới này là chỉ những người trong tổ chức có thể phản hồi nghĩa là bắt buộc người ta phải là gì đăng nhập bằng cái tên tài khoản là đuôi á còng edu cao đẳng số hoàng hòa bình edu vn tuy nhiên tôi chọn cái trên <clears throat> khi chọn cái trên thì hai tính năng dưới sẽ không à, có tác dụng à, là làm ví dụ để mỗi người chỉ được à, thực hiện một lần thì ta phải chọn cái phần bên dưới này và bắt buộc phải là người trong tổ chức thì mới thực hiện được Ờ, để cho mở rộng trong trường hợp sinh viên mà không nhớ cái tài khoản của mình ấy, thì ta có thể chọn là cái phần trên các tùy chọn phản hồi thì ở đây ta có thể thiết lập là chấp nhận phản hồi này <clears throat> ta có thể thiết lập là ngày bắt đầu là ngày bao nhiêu ngày bắt đầu cái bài trắc nghiệm này là ngày nào ví dụ như đây là ngày 28 tháng 4 lúc 12 giờ chẳng hạn ngày kết thúc là ngày nào là đến 1 giờ sáng nhỉ ví dụ thế ở đây tôi không thiết lập cái ngày à, cái sắp xếp ngẫu nhiên câu hỏi Đấy. sẽ ờ, câu hỏi đây được tính là từ câu hỏi số à, à, 4 à, vì hai ba vì hai câu đòi hỏi đầu là là là ta sẽ chọn khóa câu hỏi từ câu hỏi số 3 đến câu hỏi số 7 Đấy, sau đó là à, ta chọn là để gửi bài cho những uh, sinh viên thì ta bấm vào nút chia sẻ và ta chọn copy cái đường uh, liên kết này ta chọn copy cái đường liên kết này và ta gửi uh, cho sinh viên để sinh viên vào làm bài hoặc ta gửi uh, vào team hoặc là trên uh, fanpage hoặc là trên zalo làm sao đấy để sinh viên có thể là có cái đường link này ví dụ tôi copy tôi là sinh viên tôi copy cái bài này tôi mở trên một trình duyệt khác tôi mở lên này khi tôi nhận được đấy, thì tôi sẽ uh, trả lời là gì à hai câu hai câu một hai là đã bị đảo à, hai câu một hai đã bị đảo hai câu một hai là bị bị đảo mất như vậy cái việc khóa của ta là chưa chưa, chưa ổn thì ta quay lại ta xem lại cái phần thiết đặt đây, phần thiết đặt này à, nó vẫn luôn tráo đổi từ cái ờ, số 1 trở đi tôi chọn tất cả câu hỏi sắp xếp ngẫu nhiên thì thôi ta bỏ đi cũng được Đó, ta chia sẻ lại ta cóp lại cái đường dẫn này và ta dán vào đây đấy thì đầu tiên là nhập vào tên sinh viên ví dụ như là tôi nhập vào là đỗ khắc sơn lớp là tiểu học 26B đi ừ, tôi chọn đáp án ngẫu nhiên đi tôi chọn đáp án ngẫu nhiên tôi chọn đáp án ngẫu nhiên sau khi chọn xong à, đáp án rồi tôi bấm submit Đấy, như vậy là sẽ kiểm tra lại được kết quả là mình đã chọn và mình chỉ đúng được một câu thôi là một trên 5 câu một trên 5 câu Đấy. đúng được một trên 5 câu thế bây giờ để mà sau khi tất cả sinh viên đã xong rồi thì cái người mà quản à, tạo cái à, bài trắc nghiệm ấy sẽ thực hiện là vào cái phần à, report uh, sau khi có cái bài trắc nghiệm rồi thì sẽ đây sẽ có một người đã trả lời một người đã làm cái bài trắc nghiệm thì bây giờ ta sẽ xuất ra Excel mở trong Excel này ta, ta mở lên đấy thì ngay lập tức ta thấy là sẽ có tên này tên này lớp này rồi ờ, đáp án cho từng câu hỏi này điểm cho từng đáp án này đấy, điểm cho từng đáp án này đấy, điểm cho từng đáp án và cái ngày mà bắt đầu cái thời gian làm thì đây cái điểm tổng điểm và mà à, người đó sau khi làm xong cái bài chỉ được có một điểm thôi đây, đây, đây chính là tổng điểm như vậy nhìn vào đây là ta có thể sắp xếp được là thứ tự thực hiện điểm và đứng à, thứ mấy của sinh viên à, xin hết